Phần thứ nhất, cô sẽ kể lại cho các con nghe câu chuyện dạy gì mà đổi. Sau đó, theo hệ thống câu hỏi, các con sẽ kể lại câu chuyện. Nào, theo hướng dẫn của cô, con lựa chọn cách nghe và cùng quan sát trên màn hình hay con chỉ nghe thôi thì con hãy nhắm mắt lại để nghe cô kể chuyện. Các con sẵn sàng chưa? Chúng mình bắt đầu phần câu chuyện nhé. Dạy gì mà đổi? Có một cậu bé 4 tuổi rất nghịch ngợm một hôm, mẹ cậu dọa sẽ đổi cậu để lấy một đứa bé ngoan về nuôi. Cậu bé nói, mẹ sẽ chẳng đổi được đâu. Mẹ ngạc nhiên hỏi, vì sao thế? Cậu bé trả lời, vì chẳng ai muốn đổi một đứa con ngoan, lấy một đứa con nghịch ngợm đâu mẹ ạ. Câu chuyện cô vừa kể được trích trong Tiếng cười tuổi học trò. Các con vừa nghe cô kể câu chuyện dại gì mà đổi. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con tìm hiểu nội dung câu chuyện qua hệ thống câu hỏi. Chúng mình cùng đến với câu hỏi thứ nhất nhé. Đây cũng là phần gợi ý của cô và Tuliha để giúp các con xây dựng mạch chuyện. Vì thế, trong bài khi các con nghe chuyện, con cũng có thể lấy bút, lấy giấy và ghi lại nội dung chính của câu chuyện. Dựa vào đó con có thể phát triển ý để kể được câu chuyện vẫn đúng về nội dung, theo cách hiểu của con, theo cách diễn đạt của con để có câu chuyện thật hay và hấp dẫn. Bắt đầu với phần đầu tiên. Vì sao mẹ lại dọa đổi cậu bé? Chắc các con trả lời được rồi đúng không? Bởi vì cậu bé rất nghịch.